Những phrasal verbs cụm động từ tiếng Anh có thể xuất hiện trong đề thi đại học mà bạn không nên bỏ qua. Đầu tiên là act on, hành động theo. Ví dụ, Lucy always acts on her mother's advice. Thứ hai là dress down, trách mắng, la dày ai. Ví dụ, My father dressed me down when I didn't do my homework. Thứ ba là entitle someone to do something, trao quyền cho ai đó làm gì. Ví dụ, The boss entitled me to drive his car và cuối cùng là wait up for someone, thức đợi ai. Ví dụ, his wife always waits up for him although she is pregnant.